là tội phạm ma túy tội phạm ma túy thì hiện tại là số vụ số người nó rất là tăng nhưng mà chúng ta cứ đi bắt những cái người mà sử dụng còn cái người vận chuyển cái người mua bán để cung cấp ma túy cho địa bàn mình thì không chú ý là là không được